nạp tiền vào sàn bằng cách chúng ta chuyển coi từ các sàn à, giao dịch crypto khác sang à, sàn này nha dụ như sàn à, Binance này rồi à, ví à, MetaMask hay ví Tronet rồi ví Onet vân vân nha Ok chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro Và trong video này mình sẽ hướng dẫn bạn ở trên điện thoại trước nha Đầu tiên nhất thì bạn sẽ đến nhà truy cập vào app AppMax này thì bạn nào chưa biết cách tải app AppMax ấy mình sẽ để link video hướng dẫn uh, cách tải app AppMax trên điện thoại Android cũng như trên điện thoại iOS của iPhone ở dưới phần uh, mô tả nội dung của video nhá. Ok thì ở giao diện là trang chủ của app này. Bạn nhấn vào mục uh, ví ở góc bên phải dưới cùng cho mình nhá. Kế tiếp chọn là nạp này. Rồi ô tìm kiếm này thì bạn sẽ nhập đồng coin mà bạn muốn nạp vào sàn Max này nhá. Và trong video này thì mình sẽ nạp đồng UST nhá thì uh, như các bạn đã biết rồi đấy, USDT là một trong những đồng coin phổ biến nhất trên thị trường crypto rồi. Đó nếu bạn nào mà không thấy đồng USDT ở đây ấy, thì ở mục uh, token phổ biến này, đó bạn nhấn vào UST cho mình nhá. Rồi bước theo thì bạn sẽ đành uh, chọn mạng mà chúng ta sẽ nạp này. Thì đây sẽ có rất nhiều các mạng để chúng ta có thể nạp nhá. Từ mạng uh, TLC20 này, rồi mạng uh, BEP20, cũng như mạng Heco này, rồi Matic cũng như là RC20 vân vân nha. Ở đây thì mình khuyên các bạn lên chọn mạng TDC20 hoặc là BEP20 để chúng ta có thể có phí chuyển tiền là thấp nhất nha. Rồi đây mình sẽ chọn mạng là mạng BEP20 à, này, tức là BSC Binance Smart Chain đấy. Thì bạn sẽ bấm chọn vào nha. Rồi lúc này sẽ một giao diện như này. Ở đây sẽ có hình ảnh mã QR này, cũng như là địa chỉ ví USDT của bạn là trên sàn Make Global này nha. Rồi đây cũng hiện lên mạng mà bạn đã chọn này. Đó, Kế tiếp thì bạn sẽ nhấn biểu tượng này để anh là sao chép địa chỉ ví UST của bạn trên sàn Make Global này. Rồi ok, bước tiếp theo thì bạn sẽ hành là truy cập vào app Binance nha. Thì uh, chỉ ở thêm ý, bạn nào chưa có tài khoản Binance ấy, thì mình sẽ để link đăng ký cũng như video hướng dẫn cách đăng ký, cách ờ, xác minh danh tính KYC tài khoản Binance ở dưới phần là ờ, mô tả nội dung của video nha. Khi bạn ờ, đăng ký qua link đó ấy, thì bạn sẽ được giảm ngay 10% phí giao dịch nha. Ok, ở giao diện trang chủ quá Binance đấy, bạn sẽ nhấn mục ví ở góc bên phải dưới cùng cho mình này. Kế tiếp thì bạn sẽ nhấn sang mục uh, ví giao ngay, tức là ví uh, ờ, Spot nha. Sau đó bạn chọn là ờ, uh, Root nha. Kế tiếp ở thanh tìm này thì bạn sẽ là nhập đồng coin mà bạn muốn chuyển sang sàn bách kia nha. Như vừa nãy mình muốn chuyển uh, USDT đúng không? Thì mình sẽ nhập uh, USDT vào này. Sau đó thì bạn sẽ là nhấn chọn vào đồng coin đó này Kế tiếp chọn là gửi qua mạng lưới tiền mã hóa. Rồi mục địa chỉ thì bạn sẽ đánh dán địa chỉ ví UST của bạn là trên sàn Make kia vào đây nha. Sau đó mục à, mạng lưới này thì bạn nhớ là chọn mạng à, BF20 tức là BSC Binance Smart Chain cho mình nha. Và bạn cũng để quan sát thấy này là nếu chúng ta chuyển tiền qua mạng à, BF20 ấy thì có phí là 0,29U nha. Còn nếu chúng ta chuyển qua mạng avax này thì có phí là 0,8 này, rồi BF2 này có phí cũng là 0,8 Kế tiếp là RC20 thì có phí lên tới là 4 U luôn. Rồi uh, Polygon này là 0.8 này, Solana cũng thế 0.8 này, Tezos này. Và cuối cùng là TRC20 thì cũng có phí là 0.8 nha. Rồi ở đây thì mình sẽ chuyển qua mạng ờ, BEP20 thì mình sẽ nhấn chọn vào này. Sau đó chọn là ờ, xác nhận nha. Rồi ngoài ra bạn lưu ý nhá là bạn phải đảm bảo là địa chỉ rút tiền của bạn ấy phải hỗ trợ mạng lưới BSC tên là BEP20 đấy không nếu mà bạn mất tiền ấy thì à, Binance sẽ không hỗ trợ chúng ta khôi phục tiền đâu nha. Kế tiếp kéo xuống này, chúng ta sẽ tiến hành nhập số lượng à, USDT mà chúng ta muốn chuyển sang sàn là Make kia nha. Và bạn cũng lưu ý nhá là chúng ta sẽ chuyển tối thiểu là 10 U nha. Rồi đây mình cũng sẽ chuyển là 10 U này. Thì bạn quan sát này là số tiền mà bạn à, sẽ nhận được ở bên sàn Make kia ấy, sẽ là 9,71 đô nha. Tức là như vừa nãy bạn quan sát đấy, phí mạng lưới đây là 0,29 U nha. Còn nếu mà bạn muốn nhận bên sàn bách kia là 10 U ấy, thì bạn sẽ phải chuyển là 10,29 U nha. Đó, thì ở đây à, số tiền chúng ta nhận được sẽ là 10 U này. Cuối cùng bạn nhấn vào rút ở góc bên phải dưới cùng này. Rồi ok, kế tiếp bạn là kiểm tra lại các thông tin nha. Rồi sau đó nhấn vào xác nhận ha. Ok, tiếp theo bước này thì chúng ta sẽ nhanh là xác minh số điện thoại, cũng như là xác minh email và xác minh tài khoản à, Authenticator của chúng ta nha. Bạn nhấn vào gửi mã này. Ok, sau nhập xong tất cả các mã xác minh rồi, cuối cùng bạn nhấn vào gửi này. Rồi lúc này chúng ta sẽ nhận được thông báo là đang xử lý lệnh rút tiền. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành chờ Binance duyệt nha. Ngoài ra bạn có thể xem lịch sử rút tiền của chúng ta ở đây này, nhấn vào nút ờ, xem lịch sử ha. Đó thì bạn quan sát này là mình vừa chuyển 10 U này, đang ở trạng thái là processing, tức là đang chuyển, đang tiến hành nha. Bạn có thể nhấn chọn vào để xem thông tin chi tiết này. Đó sẽ có số tiền bạn chuyển này rồi mạng lưới chuyển này là BSC rồi à, ví chuyển tiền là ví spot tức là ví giao dịch ngay kế tiếp là địa chỉ nhận tiền này rồi sau đó là phí mạng lưới nha và thời gian chuyển ha Ok sau đó bạn nào quay trở lại sàn bách nha vào mục uh, ví này sau đó chọn là uh, giao dịch spot này kế tiếp bạn nhấn biểu tượng này để xem lịch sử uh, nạp rút tiền của chúng ta trên sàn bách này nha thì bạn quan sát này ở mục à, lịch sử nạp ấy là mình đã nạp thành công 10 USD từ sàn Binance à, sang Mex rồi nha đó ở đây sẽ có số lượng này rồi uh, thời gian chúng ta làm này bạn thể nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết này rồi sẽ có mạng này là mạng à, BSC tức là Binance Smart Chain nha đó bạn thể quan sát thấy ha Ok thì như vậy là Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cũng nhờ hướng dẫn cho bạn cách chúng ta nạp tiền vào Smex bằng cách uh, mua coin mua crypto trên Smex cũng như là chuyển coin từ các sàn uh, giao dịch crypto khác sang Smex. Thì bạn nào có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn nào ấy thì nhớ để lại uh, comment bình luận xuống phía bên dưới video. Hoàng Giang Crypto sẽ giải đáp phản hồi uh, tất cả trong vòng 24 giờ. Và trong video tiếp theo ấy, thì Hoàng Giang Crypto sẽ chia sẻ cũng nhờ hướng dẫn cho bạn cách chúng ta giao dịch ở trên sàn Mex ví dụ như giao dịch uh, spot này rồi uh, margin cũng như là ETF rồi uh, future vân vân nha hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh Hoàng Giang Crypto